Chào các bạn, hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp trình viên cho thị trường nội đi Nhật. Bếp có hiệu là Rinnai KGM 660 VCT. Đây là nội thất bên trong của bếp đây. thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất, <clears throat> ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nè bếp nướng hai tầng lửa có mâm và vỉ nướng bằng inox Rồi, ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật á, so với bếp ga Việt Nam bếp có xuất xứ từ Nhật Bản thứ nhất là bền nè tiết tiết kiệm và an toàn à, có cảm biến à, phá ga tự động nè đây là cảm biến phá ga tự động cái đầu màu đồng nè giống như cái đồng ở hàng vậy á khi mà gió hỏi tắt lửa thì nó sẽ tự động phá ga giờ tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng đây ngọn lửa xanh đẹp nè giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa đây tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa lại ngọn lửa rất xanh đẹp sau 5 đến 7 giây á cảm biến sẽ nhận được tín hiệu ờ, bếp đã tắt thì ờ, bếp sẽ tự động khóa ra lại còn một số nơi bán á họ quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn đi nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây đây là cảm biến à, chạm đáy nồi nè thử là phá ra khi nước cạn nồi thì cái cảm biến chạm đáy nồi này khi mà nó nhận được 250 độ á bếp nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng cái nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt gió mà thổi đi làm nguội đi đáy nồi á nhiệt độ chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á nó đánh lửa bằng IC bằng hai pin đại nè à, nhà sản xuất bên Nhật á khi mà chúng ta sử dụng một bếp nè thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam đây như bên con ó con thỏ nè bên này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là bên Maxell á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém dành cho bếp ga nội đi Nhật nên các bạn hãy tránh ga còn để khắc phục về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một viên pin sạc pin hiện có cực âm và cực dương nè thì khi vô bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ còn tuổi thọ của viên pin này á nó từ đến <clears throat> được tới 4 năm lận nên các bạn khỏi lo phải hai pin đây, bếp nấu bên phải nè đã tự động giảm nhỏ lửa nè nó đang có nhiệt độ cao nè cần càng gạt ga ở vị trí lớn nhất nè bếp bên ờ, nấu bên trái cũng vậy đây tôi sẽ coi nhiệt độ hai hai trăm lẻ hai độ tùy mỗi điểm sẽ có nhiệt độ khác nhau bếp bên phải thì 196 độ hai bếp ta tự động giảm nhỏ lửa nè cái cần gạt ra vị trí lớn nhất đây đi theo pin đó một cục sạc nè có đoạn dây dài 3 mét dây dài 3 mét thì chúng ta khỏi lo phải thiếu dây nếu mà cái tính năng này á mà cái cái đáy nồi các bạn bị lõm lên á nó không tiếp xúc được que cảm biến thì cho dù các bạn đang nấu nhiệt độ rất là cao bếp nó cũng sẽ không khóa bếp nấu bên ờ, trái nè đã tự động tắt lửa và thoát ra sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây bếp nấu bên phải cũng vậy đã đã tự động bật và phá ga sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở bây giờ tôi cũng sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi đây nãy tôi thử bếp bằng hai cục pin đại nè pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin thì tôi gắn kèm theo một cái lò xo nè các bạn về các bạn móc vào cái kẻ ở đây nè đây có kẻ nhỏ nè các bạn móc vào cực dương luôn luôn hướng ra bên ngoài là dấu cộng đây cái ví dụ minh sạc hoạt động bình thường còn để nhận biết pin yếu á các bạn có thể nghe nhịp tính lửa của bếp đây nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên đầy chậm dần là bên yếu hoặc ta có thể nhìn theo cái đèn học pin nè khi pin yếu ta nấu ăn nó sẽ báo đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin đây đây là cái đầu chờ để sạc pin thì khi hết pin các bạn cắm ờ, sạc vào đây thời gian sạc cái pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn mà không có thời gian để theo dõi á, thì các bạn nhìn cái đèn ngay đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang nạp pin vào thì khi sạc sạc pin á các bạn vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường thì bây giờ tôi cũng sẽ thử tiếp những tính năng của bếp tôi sẽ thử tính năng của bếp bên trái bếp bên trái thì cái chỗ chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt và chế độ là nấu cơm và nấu cháo đây mình phải chọn nhanh tôi chọn chậm mới đã khóa lên nó đã nhớ là cái chế độ nấu cơm khi nấu cơm các bạn gạt về cần gạt vị trí nấu cơm nè để nó dằn lửa đúng với ờ, chế độ nấu cơm đây tôi sẽ thử ở ờ, chế độ nấu nước sôi 5 ờ, phút tắt ở chế độ nấu nước sôi này á các bạn phải dùng đường kính nồi nhỏ hơn 24 cm nếu các bạn dùng đường kính nồi lớn hơn á nhiệt độ nó tích tụ <clears throat> nhiệt độ nó tích tụ nhanh bếp sẽ bếp sẽ phá ra sớm hơn thì à, khi nước sôi được 100 độ á, thì cần khoảng thêm 5 phút nữa để diệt hết vi khuẩn trong nước đó là mặc định nhà đó là mặc định của nhà sản xuất bên Nhật khi nước sôi 100 độ còn à, bên phải tôi á, bếp nấu bên phải á, nó có chế độ là chọn nhiệt độ chiên theo loại thực phẩm mặc định à, là 180 độ ta có thể tăng tùy chỉnh cái à, nhiệt độ chiên mà thực phẩm ta muốn chiên đây 160 180 và chế độ gian xào đầu khô gian đậu phộng nữa đây các bạn giữ 3 giây khi cái đèn báo đỏ lên nè thì thông thường các bạn chọn cái chế độ này thì đầu que cảm biến này nó sẽ tăng lên được 300 độ giúp ta gian xào uh, lâu hơn bếp ga Nhật á có lò nướng tiện lợi nè dễ dàng vệ sinh khi <clears throat> khi sử dụng các bạn chỉ việc mở ờ, lên là sử dụng thôi không có mất thời gian và công sức đi đốt lửa than nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải lát mỏng ra hai phong thì khi nướng á, đây là bếp nướng đây là mâm vỉ nướng bằng inox khi nướng á, các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để cái hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô thì đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á, cái loại van phù hợp với nó là loại van 50 345m van này nó cho có lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên à, cân nhắc vì tất cả các sản phẩm này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi và này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây, khi à, nước sôi á ngọn lửa tự nhiên nè các bạn tăng chỉnh gần gạt đi đi nữa nó cũng không có tăng giảm nhiều nữa bếp này thì cũng có nắp che chữa lửa bằng inox ta xài không có sợ bị ờ, một chân như những loại nắp sắt nắp sắt <clears throat> mình xài thời gian lâu á nó sẽ một chân như thế này còn tác dụng của nắp che này á giúp ngọn lửa xè ra hoạt động đúng tính năng của nó còn ờ, bếp mà không có ngọn lửa sẽ tụm lại đốt nóng vào à, <clears throat> đốt nóng trực tiếp vào đầu que cảm biến nè làm bếp hoạt động không chính xác bếp ga Nhật á, thì rất tiết kiệm ga thực tế gia đình bốn người nếu mà các bạn à, ngày nấu ăn hai buổi á thì một bình ga giá khoảng 320 à, các bạn sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi tức là một tháng các bạn chỉ tốn <clears throat> chỉ tốn khoảng 150.000 à, tiền ga thôi này là đã qua thực tế khách hàng sử dụng nè khách hàng đã qua sử dụng bếp ga nồi điện nhật trong vòng 2 năm á thì cái tiền tiết kiệm ra nó bằng cái tiền mà các bạn đã mua bếp ban đầu rẻ hơn thứ mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa Nhật trên khắp cả nước cửa hàng bếp ga các tỉnh thành muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật á, thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909306149 để có chính sách ưu đãi dành cho đại lý hoặc các bạn xem YouTube trên TV <clears throat> có thể đọc với mất tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để à, xem nhiều <clears throat> để xem thêm à, nhiều video hữu bếp nội địa Nhật của chúng tôi hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và các bạn đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem đối với dòng bếp này á, shop rẻ hơn phú mãi bảo hành một năm cho sản phẩm một để một trong 10 ờ, ngày đầu nếu bếp có bị lỗi về kỹ thuật bếp thì cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chưa vào cắn phá đứt dây điện khi nước sôi được 100 độ nè thì cần à, khoảng thêm thời gian 5 phút để diệt hết vi khuẩn trong nước còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á phần à, bếp nút phần à, nút nhắn nè bếp nút nhắn mà phần bếp nướng á do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nên nhà sản xuất bên Nhật á chỉ cho ta <clears throat> chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa của bếp nướng á, từ 10 xuống 8 thôi không như bếp nấu bếp nấu thì ta có thể giảm được nè giảm nhỏ được tối đa nhưng mà đối với bếp nướng á, chỉ được giảm từ 10 xuống 8 thôi đây, ngọn lửa xanh đẹp lửa nó chỉ riêu thôi nè khi mà nó đủ ờ, nhiệt độ của nó Đây. bếp đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nấu nước sôi công tắc thì vẫn còn đang mở đây vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau